Phật tử xa xứ tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trở về ngôi nhà chung ba vàng. 25 đôi tân lang tân nương hạnh phúc trong ngày lễ hàng thuận tại chùa Ba Vàng. Sau đây là các thông tin chi tiết Quý vị và các bạn thân mến, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng chúng ta sống ở trên đời phải có tình yêu thương. Thương yêu là tâm của Đức Phật. Có thương yêu sẽ làm tan biến đi tất cả phiền não, hận thù và khổ đau. Hưởng ứng phong trào vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17 tháng 10 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm nhâm dần, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tham gia lễ tiếp nhận và ủng hộ Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng 500 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo Trung ương và chương trình an sinh xã hội chung tay cùng cả nước giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Được biết, có hơn 160 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chương trình. Hy vọng rằng sự sẻ chia chung tay của Chùa Ba Vàng cùng các cơ quan tập đoàn doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ giúp người nghèo sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Quý vị thân mến, tọa lạc tại thành phố Bắc Xế, tỉnh trăm sắc nước Lào, chùa Trang Nghiêm không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo người con đất Việt xa xứ trên đất nước Triệu Voi, mà còn là nơi gắn tình đoàn kết bà con cùng hướng về Tổ quốc thân yêu. Vừa qua, ngôi chùa đã hoàn thành việc tái thiết trùng tu, ngôi chùa mới khang trang sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu tu học sinh hoạt của đông đảo chư tăng ni cùng quý Phật tử nhân dân. Ngày 19 tháng 9 năm nhâm dần, tức ngày 14 tháng 10 năm 2022, nhân lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm Nghiêm, Chư Tăng cùng các Phật tử Chùa Ba Vàng đã đến tham dự và chúc mừng đại lễ. Buổi lễ khánh thành Chùa Trang Nghiêm diễn ra sáng ngày 19 tháng 9 năm nhâm dần, tức 14 tháng 10 năm 2022. Trong không khí trang trọng, với sự quang lâm chứng dự của Chư Tôn Đức Tăng nước Lào, Chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Chư Tăng Chùa Trang Nghiêm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Chư Tăng Chùa Ba Vàng. Lễ khánh thành với đông đảo Phật tử, nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Tại buổi lễ, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng lãng hoa của chùa Ba Vàng chúc mừng khánh thành chùa Trang Nghiêm. Bên cạnh đó, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã cúng dường 300 triệu đồng nhân buổi lễ đặc biệt. Sau khi cắt băng khánh thành tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư tôn Đức Tăng đã niêm hương cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, tình hữu nghị hai nước Việt Lào ngày càng vững bền. Quý vị và các bạn thân mến, về chùa tham gia phận sự công quả, các Phật tử cư sĩ không chỉ được tích lũy phước báu từ nơi Tam Bảo, mà còn được tham gia các thời khóa công phu khuya, lao tác, được dạy học các chương trình Phật học cơ bản. Trong tháng 9 năm nhâm dần, các Phật tử đã được học về thiền tứ niệm xứ. Chương trình tu học diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm nhâm dần đến ngày 29 tháng 9 năm nhâm dần. Trong khóa tu thiền 7 ngày, Phật tử cư sĩ về chùa tu tập, làm công quả được tham gia các chương trình sen kẽ như công phu khuya, thể dục rèn luyện sức khỏe, lao tác tích lũy phước báu nơi Tam Bảo. Điều đặc biệt, các Phật tử được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trực tiếp giảng dạy về thiền tứ niệm xứ. Qua những lời giảng của Sư Phụ, các Phật tử hiểu được rằng việc thực hành tứ niệm xứ là rất cần thiết với người đệ tử Phật. Bởi đây là con đường giúp chúng ta thanh tịnh tâm, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu thành tựu niết bàn. Ngoài những kiến thức thiền được học, các Phật tử còn được thực tập thiền quán và thiền hành tỉnh thức. Khóa tu thiền 7 ngày là duyên lành để những người con Phật tăng trưởng chính tri kiến, tinh tấn hơn trên con đường tu tập Phật Pháp hướng tới quả vị vô thượng Bồ Đề mai sau. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, mặc dù ở rất xa nhưng những người con xa xứ lúc nào cũng hướng về ngôi chùa Ba Vàng thân thương, về sư phụ kính mến. Với tâm cung kính và tri ân, nhân chuyến thăm quê hương Việt Nam trong ngày 6 tháng 10 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm nhâm dần, các Phật tử thuộc chín đạo tràng Phật tử xa xứ đã về chùa trong niềm hân hoan và những cảm xúc đặc biệt. Từ khắp Nam Châu trở về ngôi nhà chung Ba Vàng, những người con xa xứ được đặt bát cúng dường chưa Tăng đang tu hạnh đổ đà trong rừng đây là duyên lành để các Phật tử được gieo nhân lành, nơi phước điền tam bảo, cầu mong bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Điều đặc biệt, trong chuyến về thăm chùa lần này, các Phật tử đã được diện kiến và đảnh lễ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Các Phật tử đã cùng nhau dâng những bông hoa tươi thắm, cúng dường trên Sư Phụ. Mặc dù ở rất xa, nhưng tâm của những người con xa xứ lúc nào cũng hướng về chùa, về sư phụ. Do vậy, các Phật tử đã luôn tinh tấn tu tập, thực hành những lời sư phụ chỉ dạy. Nhờ đó mà đã có rất nhiều những câu chuyện chuyển hóa, chứng nghiệm sự nhiệm màu của Phật Pháp và được các Phật tử xúc động chia sẻ, tác bạch trên sư phụ. Được thấy những người con phương xa trở về nhà và lắng nghe những câu chuyện chứng nghiệm về Phật Pháp của các Phật tử, sư phụ rất hoan hỉ chúng ta ở xa quê hương vâng, thì cái ờ, đời sống tinh thần nó rất quan trọng cái thể xác chúng ta ờ, nó là một phần nhưng mà con người ta cái sức mạnh của tinh thần nó rất lớn nếu các con về tinh thần các con có chỗ nương tựa vào một cái nơi vững chắc đó là Phật pháp tăng tam bảo thì chắc chắn là các con sẽ có được cái sức mạnh để mình sống tốt đẹp sống vững vàng vượt qua những cái khó khăn khi mình ở xa quê hương vì đức phật của chúng ta ngài xuất hiện không phải để cho một đất nước nào ngài xuất hiện cho tất cả pháp giới này và, và ngài cũng là cái nơi kết nối tất cả chúng sinh lại với nhau trong một ngôi nhà thì các con dù có đi xa ở đâu dù đất nước nào dù là úc hay là đức hay là mỹ hay là trung quốc hay đài loan hay nhật bản hay hàn quốc vân vân à, thì các con cũng đều là những người con trong một nhà đấy cái ấm áp cái hay của phật pháp như vậy và nó không bao giờ làm cho chúng ta rời xa nhau bản thân sư phụ đã đã chứng nghiệm nhiều cái tình cảm của các đạo hữu phật tử có khi còn hơn cả anh em ruột thịt vì đây là những người học đạo biết đạo lý sống có đạo lý có đạo nghĩa những người con phật nhiều khi còn cao cả hơn cả ruột thịt đó vì chính cái này là từ cái ân đức của đức phật đem lại cho chúng ta sư phụ cũng mong rằng các phật tử sẽ ngày càng tinh tấn hơn nữa để đạt được thật nhiều niềm hạnh phúc cho bản thân và gia đình Quý vị và các bạn thân mến, Hằng Thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam và chính là cầu nối giữa đạo và đời. Đây là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tâm linh trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Ngày 9 tháng 9 năm nhâm dần, Hội đủ duyên lành, 25 đôi bạn trẻ đã được tổ chức lễ Hằng Thuận tại Chùa Ba Vàng dưới sự chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Buổi lễ hằng Thuận đã diễn ra trong không khí thiêng liêng và ý nghĩa với những nghi thức Phật giáo tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Tại đây, đôi tân lang tân nương đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố những lời dạy quý báu về trách nhiệm của vợ chồng đối với nhau trong việc xây dựng và giữ gìn mái ấm gia đình. Trong không khí xúc động ấy, 25 đôi tân lang tân nương được thực hiện nghi thức đảnh lễ để tri ân công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Buổi lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc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 Chư Tăng tác lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh ngày 14, 30 tháng 9 năm nhâm dần. Chùa Ba Vàng cử hành lễ trai đàn trần tế tháng 9 năm nhâm dần. Chư Tăng Chùa Ba Vàng tác lễ phóng sinh, nguyện cầu bình an. Chư Tăng hứa khả đón nhận sự đặt bát cúng dường của các tín chủ trên đất nước Lào. Phòng Văn hóa thành phố Uông Bí cùng các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt về thăm Chùa Ba Vàng